Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn hóa học lớp 8 Hôm trước chúng ta đã tiếp tục ở phần mol và tính đất hóa học à, tính ờ, toán hóa học Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một số bài tập ở dạng tính theo công thức hóa học dạng 3 của chúng ta Trong dạng 3 này thầy sẽ phân chia thành hai loại Thứ nhất là dạng mổ đó là biết công thức hóa học hợp chất ta xác định thành phần phần trăm các nguyên tố bước thứ hai dạng bài tập thứ hai ta sẽ học đó là biết khối lượng của chất và tính khối lượng của từng nguyên tố có trong một chất thì hôm nay ta sẽ tìm hiểu dạng đầu tiên là dạng 3.1 biết công thức hóa học của hợp chất xác định phần trăm các nguyên tố trong hợp chất ở bài 1 thì yêu cầu là một hợp chất của sắt có công thức hóa học là Fe2O3 xác định phần trăm của các nguyên tố có trong chất thế thì trước khi làm bài này thầy cho chúng ta cùng ôn tập lại các bước để thực hiện một bài tính phần trăm của các nguyên tố có trong chất thế thì để làm bài này ta có ba bước thực hiện qua ba bước thực hiện bước. bước một của chúng ta đó là tìm khối lượng mol của chất vậy bước một chúng ta phải tính khối lượng mol của chất bước thứ hai các bạn sẽ tìm khối lượng mol à, khối lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất nhớ các bạn nhé có trong một mol hợp chất Đấy. và bước thứ ba đó là các bạn tính phần trăm về khối lượng của các nguyên tố Đấy. thế giới các bạn thực hiện lần lượt theo ba bước về mời các bạn quyết thứ nhất là có bước một của chúng ta thì ta gọi là khối lượng mol của chất khối lượng mol của chất là ta có m e2o3 các bạn tính ở đây sẽ tính sẽ bằng khối lượng mol này bằng hai nguyên tử sắt mà một nguyên tử là 56 khối lượng cộng với ba nguyên tử oxy mỗi nguyên tử là 16 vậy chúng ta cộng có bạn thực hiện nhân và cộng được 160 ra đó là bước một 6 bước hai của chúng ta là chúng ta sẽ tính trong một mol tức là trong 160 gram này có bao nhiêu gram có bao nhiêu gram oxy là như vậy được nha vậy ta có trong một mol hợp chất thì số mol nguyên tử của sắt là mấy các bạn số mol nguyên tử các bạn nhé thì trong một mol hợp chất của sắt thì số mol nguyên tử đây là các bạn này là hai mol số mol nguyên tử của oxy đây là mấy à số mol nguyên tử của oxy là khoảng ba mol các bạn hiểu như vậy ở đây thầy lưu với các bạn luôn số mol nguyên tử chính là chỉ số của nó luôn bằng đúng chỉ số ví dụ SE2 thì số mol nguyên tử của sắt là hai SO3 thì số mol nguyên tử của oxy là ba vậy từ đây ta suy ra ngay được khối lượng của f sắt sẽ bằng số mol nguyên tử sắt là 2 nhân với khối lượng mol của sắt khối lượng của sắt là 56 và các bạn nhân cái này sẽ bằng 112 gam. tương tự như vậy ta tính được khối lượng mol à, nguyên khối lượng của nguyên tử oxy nguyên tố oxy sẽ bằng 3 mol nguyên tử là bằng 3 nhân của oxy là 16 nên ta được là nhân và kết quả ta sẽ bằng đấy các bạn nhỉ? à ở đây ta nhân 3 nhân 16 chính bằng 48 đấy. vậy như vậy là thầy đã hoàn thành cái bước này là bước 2 và bước 3 của chúng ta đó là ta tính phần trăm bây giờ muốn tính phần trăm thì các bạn lấy khối lượng của mỗi nguyên tố chia cho khối lượng của hợp chất rồi nhân với 100% thì ra khô phần trăm của một nguyên tố có trong vật chất vậy ta có là tính phần trăm à, đây là tính phần trăm của các nguyên tố thì phần trăm ở đây ta sẽ có phần trăm của sắt sẽ bằng khối lượng của sắt chia cho khối lượng của FE2O3 khối lượng mol nhân 100% và các bạn đây sẽ thực hiện thực hiện giúp thầy sẽ bằng mấy là 112 chia cho 160 nhân 100 phần trăm phần này các bạn thực hiện bấm máy tính giúp cho thầy các bạn thực hiện bấm máy tính giúp cho thầy xem là nó bằng bao nhiêu và thực hiện ở đây các bạn sẽ bấm tương tự như vậy ta sẽ tính phần trăm của oxy sẽ bằng khối lượng của oxy chia cho khối lượng của Fe2O3 nhân với 100 và cái này sẽ bằng 48 chia cho 160 nhân 100 các bạn bấm máy tính giúp cho thầy sẽ bằng 30 phần đó chính là toàn bộ cách làm tính phần trăm về khối lượng nguyên tố ở đây thì các bạn có thể có thể tính phần trăm của oxy bằng cách lấy 100% trừ đi 70% của sắt thì cũng được và cũng được 30% của oxy hoặc là các bạn tính trực tiếp phần trăm của oxy qua công thức cũng được đấy đó là toàn bộ nội dung ở cái bài 1 thầy được các bạn chắc là các bạn đã hiểu rồi đúng không và bây giờ sẽ ra bài tập số 2 để các bạn thực hiện làm và đây là bài tập 2 thế hướng dẫn các bạn ở đây bài này yêu cầu một lượng chất thầy xin lỗi ở đây một lượng chất có công thức hóa học Đó. một lượng chất có công thức hóa học là Na2SO4 xác định phần trăm của các nguyên tố có trong chất đây Na các bạn lưu ý như vậy đây công thức này Đấy, ở đây thầy à, lưu ý các bạn như vậy bây giờ các bạn sẽ thực hiện tính phần trăm của các nguyên tố có trong chất này thì tương tự như vậy chúng ta cũng làm từng bước một ta có cái thứ nhất là có khối lượng khối lượng mol của gì nhỉ của hợp chất là ta sẽ tính được gì đấy khối lượng mol của N A 2 so 4 chúng ta sẽ tính bằng ở đây có hai nguyên tử natri nên chúng ta sẽ bằng hai nhân nguyên tử khối của natri là bằng 23 cộng với có một nguyên tử lưu huỳnh nên ta một nhân với khối lượng mol của nguyên tử lưu huỳnh là 32 cộng với có bốn nguyên tử oxy do đó ta lại mol nhân khối lượng mol của nguyên tử oxy và các bạn thực hiện cộng thì ta sẽ được kết quả là bằng bằng 140 à. à, a Sau được kết quả đó rồi Chúng ta tiếp tục với cái phần gì các bạn nhỉ Là ta tính Ta tính khối lượng của từng nguyên tố có trong một hóa chất Đó. khối lượng khối lượng của các nguyên tố có trong một mol hợp chất thì ta có khối lượng của đạm gì sẽ bằng số mol nguyên tử của natri thì viết luôn ở đây ta phải là trong một mol hợp chất thì sẽ có bao nhiêu mol natri nhưng ở đây ta chỉ biết luôn cũng được tức là khối lượng của nguyên tử natri thì nó sẽ bằng số mol nguyên tử của nó số mol nguyên tử nó chỉ bằng chỉ số nên bằng hai nhân với khối lượng của natri khối lượng mol của natri là hai ba và cái này bằng bốn mười sáu cái à, tính nhanh như vậy khối lượng của nguyên tố lưu hình các bạn cũng tính tương tự như vậy tương tự như vậy nó sẽ bằng số mol nguyên tử lưu hình là một vì chỉ số của nó là một đấy và ở đây nhân khối lượng của lưu hình là bằng 32 do đó nó sẽ bằng 32 gram tiếp theo ta tính được khối lượng của oxy sẽ bằng số mol nguyên tử oxy số mol nguyên tử oxy ở đây là 4 4 các bạn Đấy. tại sao là 4 chỉ số nó bằng 4 nên là 4 nhân với khối lượng mol của oxy là 16 và cái này ta được kết quả là 64 gam Đấy vậy công việc thứ hai chúng ta làm xong công việc tiếp theo chúng ta bây giờ ta xác định phần trăm đúng không thì phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất là à, ta xác định được như nào đây thứ nhất ta xác định được phần trăm của gì đấy các bạn nhỉ à phần trăm của natri sẽ bằng khối lượng của natri chia cho khối lượng mol của natri à, của Na2H4 xin lỗi nhân với 100% và cái này các bạn tính giúp thầy xem nào một máy các bạn nhỉ bằng 46 chia cho 142 nhân một trăm phần trăm các bạn tính giúp cho thầy xem nó bằng bao nhiêu phần trăm các bạn tính xong chưa nhỉ à các bạn tính xong rồi đúng không và đây chúng ta sẽ bằng 32,4 phần trăm tương tự như vậy ta được phần trăm của lưu huỳnh chúng ta sẽ bằng khối lượng của lưu huỳnh chia cho khối lượng mol của Na2SO4 nhân 100% và này sẽ bằng thì chúng ta sẽ bằng này các bạn nhỉ A bằng 32 chia cho 142 nhân 100% các bạn bấm máy tính giúp thầy ở đây ta sẽ được 32 chia 142 nhân 100% và nó bằng 22,5% và từ đây ta suy ra được ngay phần trăm của oxy phần trăm của oxy thì có hai cách tính cách thứ nhất là các bạn lấy khối lượng của oxy chia cho khối lượng hợp chất nhân 100% cách thứ hai các bạn phải lấy 100% trừ đi phần trăm của natri trừ đi phần trăm của lưu huỳnh và nó sẽ bằng bằng 100% trừ đi 32,4% trừ đi 22,5% ở bài trước thì sẽ tính trực tiếp nhưng mà thì trừ đi để cho các bạn hiểu rằng có hai cách tính cái phần trăm cuối cùng nguyên tố cuối cùng và ta được là bằng 100 này trừ đi 32,4 rồi trừ đi 22,5 và kết quả bằng 45,5 45,1 thì đó chính là kết quả cuối cùng của cái bài này các bạn thử dò cái chưa nhỉ à và vâng, thật sự ra là bài này rất chi là đơn giản đúng các bạn nhỉ Đấy. bây giờ thầy sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn à, các bạn về nhà làm bài tập hôm sau video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái dạng bài tập về tính khối lượng của các nguyên tố có trong thực chất và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho, à, cho các bạn các bạn chú ý về nhà làm bài tập đầy đủ và chú ý nhớ theo dõi video tiếp theo của thầy chúc các bạn học tập thật tốt môn hóa học xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo